nên nơi phía cuối con đường không ngờ ngày mai hạnh phúc lòng ta bước qua dẫu cuộc đời này chẳng bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà bao mây mù răng sao nếu chân ta bước xích ba la mà đi nhìn thật xa nên nơi phía cuối. bạn cười khi mà trời đang rông bão vấp ngã lại đứng lên không sao ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở tuổi trẻ đời người có bao nhiêu chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều ta đi để ta là ai trong cuộc đời chỉ có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi có những bài hát nghe chỉ muốn thấy ta cuộc đời để biết mình lớn rồi nên là bạn cũng thuộc rồi thiếu thuộc và nói buồn đâu là còn chẳng tan hiện ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạt giữa trời đông giá rét hai đâu cứ có băng tan và bất kể ngày đêm mình những người hay chẳng tan hands up.